thì um, cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu cụ thể và chi tiết tới các bạn đó là một bộ bầu cua báo rung số mặt đây thì trước mặt các bạn đây là một bộ bầu cua báo rung số mặt nha ba, gồm 3 hột thì ba hột này thì chỉ gồm gồm một hột có chip còn hai hột kia là hột bình thường hột 5 năm nha các bạn hai hột là bình thường một hột có chip thôi nha thì trong cái hộp này mình đã cấy sẵn một con chip cực kỳ nhỏ vào trong đây rồi thì con chip này á nó sử dụng bằng pin pin của nó thì có thời gian sử dụng trong vòng một tháng ha hết pin thì các bạn cứ mang trực tiếp cái hột này lên mình sẽ thay pin vào đây cho các bạn thì uh, hột thì mình có thể làm một số hột giấy tùy các bạn ha ở xong sới của các bạn chơi cái loại mẫu hột như thế nào thì các bạn có thể gửi cái mẫu lên mình sẽ cấy trực tiếp vào cái hột, cái hột cho các bạn nha bất kỳ cái hột nào mình cũng có thể làm được hột đá mình cũng làm được luôn nha các bạn thì uh, đây một bộ đi kèm của nó bao gồm một cái hột và một con chip thì cái đây là là một cái hộp và một cục rung á ha rung đây nó sử dụng pin remote pin máy lạnh này ha khi các bạn chơi các bạn cứ bật lên này bật lên là cái rung nó khởi động thì khi vào vào xong á thì các bạn bỏ cái này vô trong người thì nó sẽ cảm nhận nhịp rung của nó và các bạn chơi thôi ha cực kỳ dễ luôn đây để mình uh, ghi cái công thức của cái bộ rung này ra để cho các bạn biết ha các bạn thấy đúng không đợi mình tí nhé đây mình đã viết công thức của nó ra rồi ha thì bây giờ mình sẽ sắp và để cho các bạn thấy được cái độ chuẩn xác của bộ bột cua báo rung số mặt này nó sẽ báo rung như thế nào nha thì bây giờ mình sẽ bỏ cái cái rung này vào trong cái cái thau nhôm này để các bạn nghe chung với mình nhé đây mình lấy bất kỳ một cái thùng mình sắp này bỏ ba hột nè các bạn thấy không rung nè ha sóc nè váy này không rung không rung thì mình sẽ đánh con cua nha các bạn mở nè có hai con cua này nha rung hai cái ngắn hai cái ngắn chúng ta đánh con cá mở nè đây có một con cá nha các bạn tiếp tục nè ha hai con cá hai cái hai cái ngắn thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh con cá mở nè đây ha hai cái ngắn thôi một ngắn một dài mà đâu mình làm lại coi không rung đánh con cua này mở nè có một con cua nha tiếp tục nè cái này một cái ngắn thì chúng ta sẽ đánh con gà mỡ nè có hai con gà nha các bạn à, rất là chuẩn xác luôn ha có thể xuyên cái này một cái ngắn là chúng ta đánh con gà tiếp nè không đi nè mỡ nè có hai con gà ha thì cái này chúng ta có thể đánh tâu nhôm thùng nhựa thùng giấy hoặc là bất kỳ những cái thùng nào vẫn có thể sóc được nha thì khi vào sòng chơi chúng ta chỉ cần bỏ thêm bộ hồ bồ cua vào bộ hồ vào là các bạn có thể chơi được rồi dĩa của người ta thùng của người ta nha các bạn ai sóc cũng được nè một ngắn tiếp con gà nè mỏ nè ha có một con gà này nha xong rồi hai ngắn thì chúng ta đánh con cá mỏ nè có hai con cá luôn nha mình test cho các bạn xem vài bán nữa nhé hai dài hai dài thì chúng ta đánh con nai mỏ nè ha rất là chuẩn xác luôn nha không rung chúng ta đánh con cua nè mỏ nè đấy hai con cua nha các bạn đây cực kỳ ok luôn hai dài tiếp hai dài chúng ta đánh con nai nè đây thì đây là một cái bộ bầu cua báo rung sáu mặt ha thì bạn nào mà cần cái bộ này về chơi á, thì alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0909 70 túi 4 nha thì uh, ngoài những cái bộ bầu cua báo rung số mặt thì bên mình còn có những cái thùng camera thì đây là những cái thùng camera đã độ sẵn camera vào trong đây rồi ha thì những cái thùng này khi mà làm xong thì nó giống như cái thùng góp 100% nha các bạn đây khi mà mắt thường chúng ta nhìn vào thì không bao giờ thấy được ha không bao giờ thấy thì những cái thùng này mình sẽ bao cho các bạn bao soi đèn không thấy nam châm không hút nha các bạn đây ha thì bất kỳ những cái sòng sới nào các bạn chơi những cái mẫu thùng nào thì các bạn cứ gửi cái mẫu thùng đó lên đây mình sẽ làm vào trong đó cho các bạn nha bất kỳ thùng nhựa thùng giấy thau nhôm hoặc là tomica mình có thể đều làm cho các bạn được ha thì mình cũng nói luôn cái ưu điểm tuyệt đối nhất của bộ bầu cua bó rung sóng mặt này là nó khóa tầng sóng một cái chip sẽ đi đôi với một cái máy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 hoặc là các bạn có thể kết bạn Zalo trực tiếp với số điện thoại trên để mình có thể test qua Zalo cho các bạn xem nha Ok thì các bạn lấy hàng nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha